Hello, xin chào anh em. Chào các bạn. Vâng, iPhone uh, gì à? 13 Pro Max. Đây là những chiếc điện thoại xịn nhất của Apple tại thời điểm hiện tại. Đó, xịn nhất luôn. Ừ, tất nhiên rồi mình uh, không làm clip review đâu, bởi vì là mình không giỏi làm review và rất nhiều người khác làm review rồi. Ngày hôm nay thì mình làm clip mà uh, hướng dẫn anh em cách chọn mua cái máy này. Có những anh em đang nghĩ trong đầu là máy mới cần quá thì hướng dẫn chọn mua, hoặc nguyên siêu cần quá thì hướng dẫn mua nhưng mà thực ra là nguy hiểm phết đấy cái siêu của iPhone 13 Pro Max à series 13 năm nay thì nó khác đúng không nó rất là khác luôn đó các bạn nhìn nha, anh em nhìn nha, đấy, nó khác như này này đấy, đấy. rất là khác nhá và có một cái điều ấy rất là quan trọng mà mình muốn làm clip này để chia sẻ cho anh em đó là mình kể câu chuyện như này này hàng nguyên siêu nhá ngày hôm qua thì mình à, có chị khách chị qua chị bán nhờ mình bán hộ con này bởi vì chị được người ta khác tặng đó và nó là một terabyte luôn này tí thì mình sẽ bóc siêu con này luôn cho các bạn xem liệu bên trong có phải là điện thoại không mình sợ nhất là như vậy bởi vì là vì sao bởi vì là cái email này mình check trên hệ thống Apple đã bị kích hoạt cách đây hai ngày rồi và chị bảo là hai ngày trước thì tặng nhưng mà lại bị kích hoạt hai ngày thì uh, chị qua cửa hàng mà à, chị có hỏi người mua ấy, thì người mua đấy có hỏi à, người người tặng ấy người tặng nó có hỏi cửa hàng mà người ta mua ấy thì người ta bảo là kích hoạt online nhưng mà mình nói thật mới lại cả các bạn nhất là không chịu kích hoạt online đâu apple không chịu kích hoạt online đâu phải mở máy lên kích hoạt thì mới bị kích hoạt thế nên mình nghi ngờ chiếc máy này đã bị đóng lại siêu mình nghi ngờ chiếc máy này bị đóng lại siêu nhiều người nghĩ mình chắc là bị điên bởi vì là máy mới ra làm gì có chuyện đóng lại siêu ai làm được nhưng mà không có đâu nhá bây giờ làm rất là dễ rồi những cái siêu ngày xưa ấy thì làm có khi còn khó hơn bây giờ bây giờ rất là dễ đây các bạn nhìn thấy siêu chỉ là một lớp mà ờ, một lớp lớp tem dán màu đen này thôi à, siêu của iPhone 12 Pro Max em mình còn một con nhé một con khác thì nó là cái lớp dán trên hộp như này còn những chiếc máy trước thì nó là siêu giống như chiếc điện thoại của Xiaomi ấy đó, những cái đấy thì phải khò phải khiếc đóng khó phết đấy còn những chiếc như này dễ lắm đây này ví dụ nhá những chiếc này máy này nhá đó các bạn chỉ khéo tay các bạn nhấc cái này ra này đó là các bạn phải rút được cái hộp máy ra à, mình phải nói thật như vậy là cái những cái siêu này là mình ngày trước hình như mình đã làm clip hướng dẫn 12 và mắc rồi đúng không à, rất là dễ còn những chiếc máy này thì lại là siêu giấy siêu khác hoàn toàn luôn đó 13 nhá à 13 Pro Max nhá đó trên này có ghi chữ 13 Pro Max này đó 13 Pro nhá đây trên này có ghi là 13 Pro này đây này đó 13 Pro này hay là 13 thường đây chỉ trên này có ghi là 13 thường này đó toàn là siêu chỉ là cái tem giấy thôi thế nên tem giấy thì nó in thoải mái mà làm lại dễ lắm không phải là quá bồ mới làm được đúng không thế nên là mình nghi ngờ chiếc máy này là đóng lại siêu và khi đó mình đã tìm hiểu rất là kỹ thì mình đã biết là đúng chiếc máy là đóng lại siêu thật mình đã liên hệ và mình mua được cái này với giá 35 nghìn đó <laughs> một cái ờ, tem siêu luôn để có thể giá lại được với giá 35 nghìn mình liên hệ cái này thì mình không nói rõ là mình mua ở đâu nhá tại vì là cái này liên quan đến cửa hàng của người ta mình không nói rõ nhưng mình đã mua được thế nên là anh em lưu ý trong trường hợp anh em mua máy mà 13 đô mắc nguyên siêu nhưng em không nên quá là tự tin là chiếc máy này ngon chính vì vậy mình sẽ phải làm cái clip này để hướng dẫn anh em cách chọn mua một cái chuẩn nhất để được một chiếc máy 13 Pro Max chuẩn zin như anh em cần tìm nhé. anh em cùng chú ý xem thì việc đầu tiên thì mình sẽ bỏ qua chiếc máy 13 và 13 Pro còn bên và mình nói thật là hai chiếc máy này cũng tương tự như chiếc máy 13 Pro Max mình chỉ muốn làm máy xịn nhất thôi thì ở trên bàn ở đây mình đang có là bốn chiếc máy 13 Pro Max với dung lượng 128 GB uh, 512 GB và 1 TB. Đó, 1 TB 26 GB và 1 TB. Đây là bốn dung lượng được sản xuất cho 13 Pro Max cũng như 13 Pro nếu anh em mua. Đó, có nghĩa dung lượng lớn nhất ở đây là 1 TB thì chiếc máy này là chiếc máy bị đóng là siêu này, tí nữa mình sẽ bóc siêu cho máy máy này ra và xem bên trong như nào. Đó, còn chiếc máy này hai chiếc máy này hai chiếc máy nguyên siêu. Và anh em có thể nhìn thấy hai cái tem khác nhau đâu. Khác nhau không thì đây là hàng xuất cho thị trường uh, Singapore à Hồng Kông nhá có thể dùng hai sim vật lý được đây là hàng xuất thị trường Việt Nam thì nó sẽ có tem hợp quy của Việt Nam và có chữ tiếng Việt ở đây đó là cái phân biệt của chúng ta là như thế nhiều anh em chuyên mua iPhone thì sẽ biết rồi còn nhiều anh em mà chưa mua thì sẽ không biết sẽ không phân biệt được là thế nào là hàng chính hãng Việt Nam và thế nào là hàng xuất ra thị trường nước ngoài thì hàng xuất ra thị trường nước ngoài cũng là hàng chính hãng của Apple nhưng mà được bán tại đây là Hồng Kông hay là như chiếc máy này này là được bán tại Mỹ đó được bán tại Mỹ chiếc máy này thì được bán tại Việt Nam đều là chính hãng hết nhưng những chiếc máy của chính hãng Việt Nam thì mới bảo hành tại Oppo Việt Nam được thôi còn những chiếc máy mà sách tay thì nước khác hay về ấy, thì phải có bill mua tại nước đấy thì chúng ta mới bảo hành tại Việt Nam được đó anh em lưu ý là như vậy nhá thì cách phân biệt dễ thôi đó anh em chỉ nhìn trên hộp là biết cái đơn giản nhất ở đây này đây nhá mình sẽ cùng nhìn ba cái sản phẩm mà đa dạng ở Việt Nam nhất đó là hàng Mỹ hàng Hồng Kông và hàng Việt Nam hàng Hồng Kông với hàng Việt Nam hàng Hồng Kông thì nó sẽ có hai sim vật lý chỉ hàng Hồng Kông với Trung Quốc thì có hai sim vật lý thôi có nghĩa là chúng ta sẽ không dùng e sim mà chúng ta sẽ lắp được hai sim và thay đổi với nhau được còn hàng Việt Nam và hàng Mỹ hay hàng các nước khác ấy thì chúng ta sẽ dùng một sim thường và một e sim có nghĩa là sim điện tử ấy công nghệ mới của Apple ấy đó và lưu ý như vậy nhưng mà nhiều người thì không thích dùng e sim bởi vì nó thay lúc thay sim phải liên hệ nhà mạng còn à, sim vật lý thì chúng ta có thể thay thế bình thường đó thì đầu tiên là chúng ta có thể nhìn trên hộp chúng ta phát hiện được luôn để chuẩn nhất thì khi cái tem của Apple người ta sản xuất trong thị trường các nước thì nó sẽ sản in theo đúng thị trường cái nước đấy ví dụ nhé như sản phẩm này bán ở thị trường Hồng Kông đó nhìn nhớ nó sẽ có chữ Hồng Kông và Trung Quốc ở đây đây này đó nó sẽ có chữ Hồng Kông Trung Quốc đây em lưu ý và tiếng Anh tiếng Anh chắc chắn là phải có rồi bởi vì nó là cái cơ bản nhất rồi đó là cái nhất hàng Mỹ thì nó sẽ là tiếng Anh thôi nó chỉ có hai dòng tiếng Anh thôi đó hàng Mỹ như vậy còn tất nhiên là hàng Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ có chữ tiếng Việt đây đó sản phẩm bao gồm cái gì này yêu cầu gói dịch vụ là cái gì đó và bên dưới là tiếng Anh dịch lại cả một cái trên ưu tiên tiếng Việt trên đầu và quan trọng nhất là có tem hợp quy nhập khẩu chính ngạch ở Việt Nam à, tem này là tem nhập khẩu chính ngạch nhá chỉ có hàng chính hãng Việt Nam mới có thôi đó cái xem hộp qua hộp thì chúng ta đã nhận biết được là cái sản phẩm đấy là có chuẩn chính hãng hay không đúng không còn cái việc mà tiếp nữa là chúng ta cùng xem cái dãy số serial cũng như là cái modem nhé thì ở đây là mình có cái hàng Việt Nam này bên dưới này nó sẽ là tiếng Việt này hàng à, Mỹ thì nó sẽ là tiếng Mỹ và một số tiêu chuẩn của bên Mỹ ở đây còn hàng Hồng Kông thì nó vẫn là tiếng Anh nhá đó hàng Hồng Kông thì nó vẫn in khu vực là tiếng Anh bởi vì khu vực này không thể thế được còn Việt Nam này em nhìn nhá tiếng Việt nhá đó thì ở trên này hàng Việt Nam nó sẽ modem là có chữ VN gạch A ở đây này thì nó ra hàng Việt Nam để đi xem như vậy Việt Nam là VN gạch A Hồng Kông thì nó sẽ là ZA gạch A ngày xưa nó ZP nhưng mà từ Mark hay là còn từ con nào thì nó đổi thành ZA còn ZP bây giờ là hàng Singapore đó còn đây là ZA là hàng Hồng Kông đó còn Trung Quốc đại lục thì nó là C, CH uh, CH thì phải đó còn hàng Mỹ thì nó sẽ là LL nhá hàng Mỹ thì bao giờ cũng là LL này LL chắc chắn là hàng Mỹ luôn đó, khi đi mua máy thì anh em cứ lưu ý như vậy bây giờ thì chúng ta không cần phải đắn đo những sản phẩm này bởi vì hàng Việt Nam bây giờ rất là rẻ rồi nếu mà anh em đi mua hàng Mỹ hay là hàng Hồng Kông ấy thì nó còn đắt hơn hàng Việt Nam cơ cái đây mình phải nói thật nó còn đắt hơn hàng Việt Nam cơ đó thì dành cho những anh em nào mà thích của Mỹ thôi thực ra nó chẳng khác nhau cả còn anh em nào dùng hai sim vật lý thì, mua hàng Hồng Kông là chuẩn nhất rồi đúng không còn anh em nào mà kiểu như là uh, cứ nghĩ là Mỹ nó ngon đấy thì có thể là chọn hàng Mỹ được chấp nhận bỏ tí tiền anh em có tiền thì bỏ ra được nhưng thực ra là nó cũng như hàng Việt Nam thôi không khác gì đâu cũng không ngon hơn đâu và đa phần ở Việt Nam hàng Mỹ đến tay người Việt Nam đa phần là tiền thân nó là phân phối bởi nhà mạng khi sang Việt Nam chúng ta phải mua cốt để thành quốc tế mới dùng được còn Việt Nam chắc chắn là một quốc tế 100% Hồng Kông quốc tế 100% rồi đó thì bây giờ mình sẽ bỏ qua hai con này sang một bên nhá mình sẽ tập trung vào cái con Việt Nam mà mà mà mà mà mà mà, mà một terabyte mà bị bóc siêu này đó còn dung lượng này anh biết rồi nhá vừa giờ mình nói rồi đấy có 128 này có 256 này có 512 này và có một terabyte đó một terabyte là cao nhất hiện tại hiện tại còn màu sắc thì sao màu sắc thì có màu vàng nhá trên hộp pin màu vàng này đó màu đen này trên hộp pin màu đen này màu trắng này trên hộp in màu trắng và một cái màu xanh thì rất tiếc là màu xanh mình bán rất chạy nên không còn con nào để mình làm clip cho anh em được cho anh em hình dung được đó màu xanh nữa là cái hộp nó in màu luôn còn bây giờ sẽ mình sẽ tập trung vào con này này thì để kiểm tra là biết là máy có chuẩn hay không ấy thì việc mình nói vào qua sơ qua về hộp rồi và cái màu sắc đây đó cái màu sắc và cái hộp nữa chất liệu của cái hộp nữa chất liệu của hộp phải là rất là khít và đẹp như thế này thì nó mới chuẩn có nhiều khi trường hợp mà cái hộp một cái màu hơi phai phai ấy nó cái màu hơi phai phai thì anh em có lưu ý chứ các bác sĩ nó nhé mặc dù bây giờ làm fake rất là giỏi rồi đúng không đó khi chúng ta sờ tay vào cái máy này cái máy nó sẽ lại in nổi lên này đó cái này là in nổi lên chúng ta sờ tay vào rất là nổi đều nhá đều các cạnh này đó là in nổi và đều cạnh này rất là đẹp nhìn như là một chiếc máy thật đấy đó chữ iPhone rất là đều phông màu màu vàng như thế này đó, ở trên màu à, bạc ấy thì nó sẽ là màu bạc nhá máy màu bạc à, máy màu trắng nó sẽ là màu bạc nhá máy màu đen thì nó là màu xám nhá đó cái chữ nó sẽ thay đổi luôn và khi chiếc máy màu à, màu màu, màu xanh ấy thì nó sẽ là màu xanh luôn đó anh em lưu ý là như vậy tem siêu ấy thì đúng là chữ iPhone 13 Pro, Pro Max rồi nhưng tem siêu bây giờ làm nhái lắm dễ lắm bây giờ mình cho anh xem xem ấy đúng không 35.000 là nguyên siêu được thế nên anh em cần lựa chọn cửa hàng uy tín để mua cần lựa chọn cửa hàng uy tín để mua nhá nhiều khi uh, các cửa hàng to người ta cũng có thể làm cái việc này trong trường hợp khách chẳng may bóc siêu người ta không lấy hàng ấy, người ta vẫn đóng lại ấy, anh em phải cẩn thận thế này cần chọn những cửa hàng uy tín để mua mình đã làm thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ bán hàng chuẩn rồi đó quảng cáo <laughs> như vậy đúng không thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra nhá thì việc đầu tiên thì ở trên này nó sẽ có dãy số email đó, mình sẽ cái con này thì là là bị kích hoạt rồi ấy thì mình sẽ khoe anh em thôi những con này mình sẽ không khoe được bởi vì lộ sẽ dãy số email ra rất là nguy hiểm có thể là sẽ bị đánh cắp sẽ số email để nạp vào chiếc máy khác mà bị ai làm ừ, iPhone 13 và Max thì bây giờ ít lắm nhưng mà biết đâu một thời gian nữa mà không ai dùng thì uh, lại bị đánh cắp iCloud sao đó thì chiếc máy này mình sẽ khoe còn chiếc máy khác mình sẽ không nhé đó thì việc để chúng ta biết bởi vì chúng ta không để mở bên trong chúng ta xem được đúng không bởi vì bên bán hàng người ta yêu cầu là thanh toán thì chúng ta mới được bóc siêu cả cái bên mình cũng vậy thôi đó thì chúng ta sẽ không thể xem được bên trong được thì chúng ta muốn kiểm tra bên ngoài là máy này có nguyên siêu chuẩn hay không ấy thì cách duy nhất là chúng ta có thể làm được là chúng ta kiểm tra cái thời gian kích hoạt kiểm tra cái thời gian kích hoạt nhé cái này thì mình lưu ý là uh, chỉ mang tính uh, gọi là được ờ, tám phần trăm là chính xác thôi chứ nhiều khi trường hợp người ta vừa kích hoạt buổi sáng người ta đóng lại sim người ta bán ra buổi chiều thì anh em cũng thì nhiều khi ở trên hệ thống cũng chưa báo kích hoạt thì nhiều, anh em cũng không thể chuẩn được đó nhưng mà mình cứ chắc chắn là mình cứ kiểm tra đã thì bây giờ là chúng ta sẽ vào uh, trình duyệt kết nối wifi hoặc là có 4G được vào trình duyệt chúng ta sẽ có cụm từ là check iPhone nhé check iPhone này đó check iphone này đó vào ngay trang chủ này trang chủ có logo apple đó nó là trang như này này mình quay lại nhé check iphone nó trang chủ luôn của apple này đó check cover app apple chúng con đã chúng ta vào đây nhé chứ không vào trang linh tinh gì cả đó bây giờ là cái này là tiếng pháp rồi đúng không để cho chuyển dễ thì chúng ta có thể ấn xuống dưới này đây nhá mình quay lại này đây vào trang như này, Đó, cái này là tiếng pháp nhé mình xuống dưới mặc định mình chả hiểu sao mặc định hay là tiếng pháp chúng ta có thể chọn tiếng anh đó đây chúng ta có thể chọn vùng việt nam nhưng nó sẽ không là tiếng việt đâu nhá nó chỉ là tiếng anh thôi đây chúng ta mình ví dụ mình chọn này việt nam nhé đây Việt Nam dưới cùng như chỉ là tiếng Anh rồi, đó nó sẽ là tiếng Anh thì ở đây chúng ta sẽ gõ cái dãy số serial number là dãy số này đây này serial number nha là cái này ở dưới này họ serial number hoặc là dãy số email là cái này đây chúng ta rõ gõ một trong hai được tùy chúng ta chúng ta thích gõ thì gõ thì chúng ta biết mình thì mình ờ, thích gõ email hơn đó thì mình sẽ gõ ở đây Đấy. có dây có dây xôi mây này đây nó hiện cái nút xanh như này nhá là nó bị bán rồi nó bị kích hoạt rồi đó thế là mình mới nghi ngờ là cái siêu siêu giả và đúng là nó siêu thật thì ở đây là nó sẽ báo thông báo nó ba cái nút xanh đó thì nút xanh đầu tiên là nó có ngày mua hợp lệ có nghĩa là đã được bán rồi là có ngày mua hợp lệ chứ còn nếu không thì nó sẽ hiện là uh, hãy kích hoạt iphone của bạn tí là mình sẽ để cái ảnh ở dưới đây cho anh em xem này tí mình để cái ảnh chỗ này cho anh em nhìn nhá đấy là máy là chưa kích hoạt mới là máy chuẩn mới còn đây máy đã kích hoạt rồi nghĩa là bóc ra và bật lên rồi đó thì nó sẽ có ngày mua hợp lệ này cái ngày hỗ trợ bằng điện thoại nghĩa là hỗ trợ online ấy, thì nó sẽ đến tháng 12 tháng 2 của năm 2022 có nghĩa là nó sẽ được 3 tháng hỗ trợ online đó thì có phải là cái ngày kích hoạt ừ, ngày bảo hành nhé ngày bảo hành của nó là ngày 13 của tháng uh, tháng 11 của năm 2022 này đó ngày bảo hành đến hết ngày 13 tháng 11 của năm 2022 bảo hành trên Việt Nam thì có phải là ngày kích hoạt là ngày 14 không có ngày khách vào ngày 4 hôm nay mình làm video ngày 16 thì mới cái hai ngày đây đã kích hoạt rồi đó hôm nay thì khách cầm qua thì mình mới mới tìm hiểu nhưng có nghĩa là đã bị kích hoạt rồi đúng không đó cái này là ngày kích hoạt ba cái nút xanh này đã bị kích hoạt rồi có nghĩa là đây đầu tiên là ngày mua hợp lệ này thứ hai là hỗ trợ bảo hành online này. thứ ba là hỗ trợ bảo hành đến hết thời hạn này có nghĩa là từ ngày 13 cơ mà rõ ràng là mình mua máy là ngày 16 thì kích hoạt xong nó phải bảo hành đến ngày 15 có nghĩa là hết hạn bảo hành là ngày hết ngày 15 của tháng 11 nhưng mà bây giờ nó lại hết ngày 13 đồng nghĩa việc là máy đã bị kích hoạt rồi máy bị kích hoạt mình phải nói thật với anh em là như này nhé máy iphone khi anh em mua và kích hoạt nó sẽ mất giá tầm vài triệu không bao giờ bằng máy mới được bởi vì đã kích hoạt rồi nó sẽ báo cho hệ thống và sẽ mất giá đi bên mình bán đã kích hoạt rồi mình mình phải bán rẻ hơn vài triệu đó thì khi mà anh em đi mua tự nhiên mà thiệt mất vài triệu khá đau xót đúng không mặc dù là anh em có tiền nhá khá là tiếc đúng không thế nên là anh em phải kiểm tra nhá kiểm tra chuẩn đây đó rõ ràng là máy mới nguyên siêu mà tại sao lại bị kích hoạt thì nó đang bị đóng đóng siêu lại thôi đúng không thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra cho anh xem liệu bên trong có phải củ gạch hay không bởi vì là cái việc anh em mua online là rất là nguy hiểm là như này này nhiều khi anh em mua nhá có nó là nguyên siêu như này nhưng bóc ra bên trong là có thể là một chiếc máy đẻo có thể là một chiếc máy rẻ tiền hơn có thể là một chiếc máy cũ nhưng mà cái đen nhất là có thể là một cục xi măng một cục gạch một cục gạch men đấy vừa vừa đây cũng đủ cân nặng đó là anh em chết rồi đúng không thế nên là khi mua là cần phải tìm cửa hàng tin tưởng nhất để chúng ta mua để chúng ta có khiếu kiện được hoặc là lúc chúng ta bóc hộp ra của cái gói hàng ấy là chúng ta có quay phim lại để chúng ta có thể khiếu kiện được tốt nhất lên chọn cửa hàng uy tín tại anh em mua quầy hàng quá tên tuổi cửa hàng nó dám nói ra làm nên mình thì anh em nên mua chứ đừng mua cửa hàng trôi nổi mặc dù rẻ hơn một vài trăm rẻ hơn một vài triệu nhưng có thể rước họa vào thân bây giờ mình sẽ bóc hộp ra nhé xem liệu bên trong phải củ gạch hay không đó sợ nhất là bên trong là củ gạch nhưng nếu là bên trong là đúng máy và uh, kích hoạt rồi ấy, thì công nhận là chấp nhận là cái việc chị ấy bị mất mấy triệu bài mà chỉ được tặng mà chả quan trọng cái người mua thì mất mấy triệu thôi nhé bây giờ mình sẽ bóc siêu đó mũi tên như này giờ mình sẽ bóc nha siêu rất là đơn giản như này thôi đó, mình vừa cho anh em xem đấy nó đóng lại thoải mái đúng không đây đó bên này nha. đây đó à ok được máy thật nhưng mà không biết có chuẩn dung lượng là ờ, một terabyte hay không được máy thật nhá đúng rồi bên trong thì sẽ có một cái túi này này à, đầy đủ rồi không bị thiếu mà cái gì cả đó. có cái của Việt Nam không đây có cái của Việt Nam này hướng dẫn cách mở máy tắt máy thôi đó. ok được máy thật chứ mình sợ nhất là bóc ra bên trong lại cục gạch men à, với mua với giá 45 triệu thì bỏ mẹ đó. còn một T terabyte bây giờ 43 45 triệu cơ đây một cáp sạc taxi Link này Đấy, nhiều khi nhá nhiều khi mình nói này nhiều khi anh em mua phải cái hàng mà nó đóng siêu lại là có thể là nó sẽ đổi cái này nó có thể nó sẽ đổi cái này thành cái không xịn đó thì mình sẽ thử xem là cái này nó khác xịn khác nó xịn nó sẽ như nào đầu tiên thì chân bên trong màu vàng chân bên trong màu vàng có hai cái chấu ở bên trên cao này và những cái chấu kia nó nằm bên dưới này đó có hai cái chấu hai bên đó anh em nhá đầu tiên là chân taxi màu vàng này thứ hai là chân lai linh thì nó lại sẽ là màu bạc nó không phải màu vàng nữa như cái đời cũ đó cái đời xem nhá đó mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi cáp sạc thì có in rồi bây giờ hàng fake nó in được đó chứ còn ví dụ như là cái này này nó giá trị của hàng xịn với mình đang bán là hai trăm rưỡi và cái dây đẻo thì chỉ năm mươi năm mươi nghìn ba mươi nghìn thôi thế mà nó lại đổi lên cái này là đã có tiền rồi đúng không thế nên mua hàng mà đóng lại siêu rất là nguy hiểm nha đó. À, mất tiền oan từ cái nhỏ nhất trở đi cầu cạch thì à, thì chết hẳn rồi còn nếu không được con máy lại bị đổi cáp thì nó mất được rồi đúng không cái máy bị kích hoạt rồi thì cũng mất vài triệu rồi đó bây giờ cái máy nhá đây cái máy màu vàng nó hình như này này 13 đô bắc đây trông nó chả khác gì 12 đô bắc đâu đó bóc xíu ra mở nguồn lên chỉ có mua màu xanh thì trông nó khác thôi chứ còn màu vàng này trông giống giống đấy đây này nhìn nha mình chưa cầm vào nhiều đâu đó nhưng bóc siêu ra bên này đề vân tay này đó đầy vân tay luôn mình chưa cầm vào nhiều đấy nhưng mà vân tay kín này đó. vân tay kín luôn không khéo là còn xước xước à chưa bị xước không phải vân tay nó bám vào thôi nó máy mới bóc siêu làm gì có chuyện này đây vân tay đây không phải của mình nữa mình chỉ cầm vào một tí thôi đã đầy con tay rồi đây camera đầy bụi này. Đấy, nguyên siêu đấy anh em ạ đây cũng là chưa kích hoạt đấy cái này hiện là chưa kích hoạt này xem email có chuẩn hay không nhá ấn vào chấm than lãi số email đây lật cái đít ra Đó, đây này serial này và email này chuẩn này ok cái này là chuẩn này thì đúng rồi con này là một t rồi ok chỉ bị kích hoạt mất uh, à, các sạc xịn rồi mình nhìn là mình biết xịn rồi chỉ bị bị kích hoạt thôi có nghĩa là chỉ mất vài triệu thôi chứ không mất nhiều lắm đúng không mà người mua người ta mất thôi chứ còn cái chị đấy chị được tặng chị đã mất mình bán hộ chị ấy thì uh, mình đang bán con máy này ấy mà anh em đặt hàng thì chỉ là 43 triệu thôi anh em không đặt hàng thì mình đang bán là 45 triệu đắt hơn 2 triệu bởi vì là cần lấy ngay thì mình phải nhập hơi đắt hơi cao bởi vì giá bản một t rất là hiếm còn nếu mà mình bán máy mà kích hoạt rồi như chiếc máy này ấy thì mình chỉ bán 40 triệu thôi nha 40 triệu là có chiếc máy rồi có nghĩa là anh em sẽ rẻ hơn được vài triệu đó mình nói thật là như vậy đó, nhưng quan trọng nhất là hôm nay mình làm clip để cho anh biết là cái hàng iPhone nguyên siêu bây giờ mua chưa chắc đã ngon anh em phải rất là cẩn thận và tỉnh táo để lựa chọn được cái cửa hàng uy tín và lựa chọn được nơi mua chuẩn nhất để tránh bị lừa đó, bây giờ thì lừa nó còn nhiều hơn cả là cả cả cả mặt đất này nó còn lừa nó còn nhiều hơn là người thật thế là anh em phải cẩn thận nhá đây 35.000 là có thể làm lại được nguyên siêu chỉ mất 35.000 thôi đó xem tiếp nhá đây là cái siêu nó dán đây rồi khó nhìn lắm nói chung đã làm thì khó lắm khó phải phân biệt được siêu làm lại là siêu dán lại là siêu dán không đâu đó, chuẩn đây này đây đây, đây, đây, đây. Đó, mình nhìn thấy nhá mình nhìn cái siêu nhá mình nhìn kỹ rồi mình đã thấy rồi đã thấy một cái vấn đề anh em nhìn nhé nhưng mà cái này thì mang tính tham khảo thôi đây này nếu mà siêu đo đúng nhà máy sản xuất nhá, nó dán nhá thì nó đều này đó cái khoảng cách của hai cái, cái mặt này rất là đều anh em nhìn nhé còn cái này nhá, đó trên này thì cao hơn ở trên này thấp hơn này tay người dán mà đó, nó hơi bị chéo đó là hơi bị chéo nha thì bây giờ anh em đã, đã dùng với ba nó mắc anh em phải lật cái hộp của mình lên xem nhìn có bị chéo hay không nha nó rất là đều này đó khoảng cách khoảng 1 cm chuẩn 1 cm nhé mình nghĩ chắc là chuẩn 1 cm trên này trên dưới này đều như nhau này đó, nhưng cái này bị chéo này cái trên bị chéo à, hàng giá lại siêu này trên bị chéo này dưới bị chéo này Đấy, và cái màu sắc của cái siêu có vẻ nhạt hơn cái màu sắc của cái này đấy nhá em nhìn nó sáng hơn không đó, phân biệt thì thấy sáng hơn nhé Đó, thêm một cách nữa phân biệt này bây giờ mình nhìn ra vừa làm cho anh em và ngẫu nhiên là nhìn ra luôn Đó, cái màu trên là sáng hơn này cái phông chữ có vẻ như mảnh hơn cái phông chữ này là mảnh hơn này phông chữ này đậm hơn này bởi vì đây không phải do bổ xuất bên đây là người ta chỉ đánh máy và copy in lại thôi đó cái phông chữ là dày đậm hơn này phông chữ mấy phông chữ trên và dưới nó gần như tự tự nhau còn cái này nó là mảnh này đó anh em nhìn đâu đó là cái phân biệt nhá đó ngày hôm nay thì mình làm clip chỉ đơn giản như vậy thôi Ờ, quảng cáo sản phẩm thì 13 Pro Max hiện tại bên mình ờ, khá là sẵn hàng màu đen màu màu có màu gì và dung lượng bao nhiêu thì anh em có thể inbox trực tiếp bên mình theo website là mnm.vn hoặc là facebook fanpage là mnm.vn hoặc là comment dưới video này thì mình sẽ nói là mình còn màu gì và dung lượng bao nhiêu giá mình bán thì ờ, cụ thể là cập nhật trên website mnm.vn nhá có đặt hàng có thì giá tốt mà nếu anh em mua thẳng thì giá sẽ hơi cao một tí bởi vì chấp nhận cái việc bây giờ là hàng nó rất là khan hiếm 13 đô bắc là hiếm phải công nhận với anh em là như thế nhá đó mình quảng cáo số cao như vậy thôi đặt hàng thì anh em cũng vào website mm.vn hoặc là fanpage mm.vn luôn và bên mình thì ship COD toàn quốc những sản phẩm này thì bắt buộc anh em chỉ có thể COD được 20 triệu thôi thế nên anh em phải cọc trước cho mình tương đối nhiều mình phải nói thật là như vậy đó ngày hôm nay thì mình làm một clip để hướng dẫn để cho anh em cách lựa chọn như vậy thôi và mong anh em uh, ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ mọi người xem mà nhớ subscribe kênh youtube của mình nha cho mình một like nữa cảm ơn anh em xem clip chào và hẹn gặp lại anh em nhé